nạn thực phẩm giả độc hại tại Trung Quốc khiến cả thế giới khiếp sợ. Đây là món ăn đường phố nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, món xương gà chiên. Nó là bộ xương gà thừa lại sau khi gỡ hết thịt ra, tẩm ướp với gia vị, sau đó đem chiên giòn. Mỗi cái được bán với 10 đồng nhân dân tệ là khoảng 1,5 đô la Mỹ. Loại xương gà chiên này có vị ngon và giòn rụm, có thể sẽ là món được yêu thích trong giới trẻ. Nhưng đáng tiếc là dầu chiên ở đây có vẻ như được tái chế bất hợp pháp từ dầu nấu ăn đã được đổ bỏ. Chúng ta hãy xem video trước. Ở video, một người phụ nữ đang tái chế dầu đã đổ đi ở trong cống. Người quay video đến hỏi người phụ nữ và cô nói là được chính phủ cho phép thu gom những dầu thải này. Hành động này là hợp pháp và được phép, có báo cáo thì cũng vô dụng thôi. Phần dầu bỏ đi sau tái chế sẽ gửi đến một trạm xử lý và định giá bán ra ngoài. Ở Trung Quốc, Loại dầu này được gọi là dầu rãnh cống hoặc dầu deco. Đây là nơi bán những loại dầu rãnh cống này. Đa số người mua là những chủ quán ăn hoặc xe đồ ăn nhỏ trên đường phố. Trong thời đại mà cứ đồ ăn đường phố nào mà chiên giòn nổi tiếng thì dầu rãnh cống luôn có nhu cầu cao. Đây là video được truyền trên mạng và được quay ở trong nhà bếp của một nhà hàng. Một nhân viên đang lau sàn sau khi nhúng cây lau nhà với một cái nồi nấu ăn. Người thanh niên này đang lau tường với chiếc chổi và nhúng nó vào chảo nấu ăn chứa nước xà phòng. Đầu bếp này tiểu tiện trực tiếp vào cái bồn rửa bát để giãn tiện thời gian. Những người này đang thu gom đồ ăn thừa từ trong cống. Tôi suy nghĩ là những thứ này sẽ ở trên bàn ăn của người nào đây. Một đàn chuột chạy qua lại thoải mái trong nhà bếp. Những người phụ nữ này đang chuẩn bị vỏ để làm lạp xưởng. Khách hàng thật sự phát hiện một cái bao cao su trong nước dùng lẩu. Sau khi xem những đoạn video này, Tôi tự hỏi mọi người sẽ nghĩ gì? Có còn dám ăn những món ăn từ mấy nhà hàng này nữa không? Đây là bắp cải thảo mà người Trung Quốc thường ăn vào mùa đông. Từ trong video, chúng ta thấy rằng người bán không những ghép những miếng rau đã hư vào giữa những lá cải tươi mà còn dùng băng keo dán một miếng thân vào bên dưới để che đi phần lõi đã mục nát bên trong. Đây là cửa hàng sản xuất rượu thượng hạng giả. Những thương hiệu lớn như Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, XO Hennessy đều ở đây. Mỗi chai rượu được bán hơn 1.000 nhân dân tệ. Giá sản xuất mỗi chai thì chỉ vài nhân dân tệ thôi. Mắc nhất là bao bì sản phẩm. Thực phẩm giả và kém chất lượng ở khắp nơi dưới sự quản lý của đảng Cộng sản Trung Quốc. Quá nhiều đến nỗi cả hành lá xanh cũng bị nhuộm màu. Ngày 25 tháng 1 2021, một phụ nữ ở Thành Đô mua hai cân mực ngoài chợ nhưng cô không nghĩ là mọi thứ đã tan biến ngay sau khi cô bỏ vào nồi. Chỉ một lát sau khi nấu trong nồi, thì chỉ còn lại vài miếng vụn nhỏ và cặn. Cô ấy có nghe vài người cũng gặp tình huống như vậy trước đây và họ nói thật là cô đã mua phải sứa. Vậy nên cô quyết định mua vài con mực lần nữa và tưới lại vào hôm sau. Kết quả vẫn làm cô không nói nên lời. Sau khi nấu được 8 phút thì không còn gì trong nồi cả. Hình ảnh phát tán và ngay lập tức gây chấn động. Cộng đồng mạng nghi ngờ rằng đó là mực giả được làm từ tinh bột Tuy nhiên, có người lại nói rằng mực đó được ngâm trong một loại dung dịch kiềm trong thời gian dài. Một con mực có thể nở thành 4 con mực, dù mực sẽ tăng trọng lượng, nhưng các mô bên trong cũng sẽ bị phá hủy. Loại mực này thường sẽ bị tan biến mất sau khi nấu trong một thời gian nhất định. Không thể luộc loại mực này nếu không nó sẽ tan mất, nhưng có thể dùng để nướng. Món mực nướng nổi tiếng Teppanyaki được bán khắp nơi ở Trung Quốc được chế biến từ loại mực này. Loại kẹo gòn đủ màu sắc này là thứ trẻ em thích nhất. Hãy xem nó được làm như thế nào nhé! Bộ Thương mại Công nghiệp đã điều tra nơi làm hàng giả này. Chúng ta có thể thấy rằng nơi đây thật lộn xộn. Họ thêm các hóa chất tạo mùi vị kém chất lượng và phẩm màu vào trong đường và không dùng các dụng cụ đo lường. Chỗ này còn liên quan đến việc gian lận khi dùng thương hiệu của nhãn hàng khác Thịt bò và thịt trâu giả để ăn lẩu được làm từ nhiều loại thịt tạp lẫn, dán lại bằng keo và ép thành một tảng thịt. Quả táo đang được xịt màu. Với trứng giả, sodium orginat hóa chất đặc biệt dùng để làm trắng lòng trứng gà. Thêm phẩm màu vào để tạo lòng đỏ và chất canxi carbonat để tạo vỏ trứng. Đây là nông trại hải sâm ở thành phố tỉnh Sơn Đông. Tôm cua cá là những động vật bất lợi cho sự phát triển của hải sâm. Vì vậy, những người nông dân đã đổ một lượng lớn chất dicloros vào hồ để giết chúng. Bởi vì hải sâm có thể kháng độc cao, nên dicloros không thể giết chết hải sâm mà các động vật trong nước khác đều chết vì ngộ độc. Hơn nữa, nước biển đã qua sử dụng sẽ đổ ngược ra biển. Vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc bị lên án nhiều lần và các nhãn sản xuất tại Trung Quốc đồng nghĩa với việc đây là sản phẩm bất nhân tính – tạo nên một làn sóng tẩy chay mạnh mẽ các mặt hàng đến từ Trung Quốc. Mặc dù các nhà chức trách Trung Quốc tìm nhiều biện pháp để khắc phục vấn đề, vẫn có nhiều hàng giả mạo và thực phẩm kém chất lượng tồn tại. Theo phân tích có những lý do chính như sau. Đầu tiên là những áp lực từ những luật lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự đàn áp tín ngưỡng, người dân đã không còn gìn giữ các giá trị tâm linh tinh thần nữa. Kết quả dẫn đến sự xuống dốc nhanh chóng của đạo đức và họ sẽ làm bất cứ việc gì để kiếm tiền. Thứ hai là việc vi phạm pháp luật không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khiến người dân luôn phạm tội để tạo lợi nhuận. Ví dụ, năm 2021, mức phạt kinh tế cho một nhà máy làm hàng giả là con số ít hơn 1 phần 10 giá trị hàng giả, hoặc ít hơn 100.000 nhân dân tệ. Người dân đơn giản là không quan tâm đến mức phạt bởi vì lợi nhuận khổng lồ từ việc làm hàng giả đem lại. Hơn nữa, họ được bảo vệ bởi những quan chức địa phương – một khi bị điều tra, họ được dùng các mối quan hệ và hối lộ. Họ sẽ nhận phạt, sau đó thì thay đổi địa điểm và tiếp tục hàng giả. Lý do thứ ba là do cơ quan quản lý của Trung Quốc không chặt chẽ, mặc dù có rất nhiều bộ ban ngành chính phủ có năng lực để quản lý ngành thực phẩm công nghiệp. Bản chất quản lý là ai cũng có quyền nhưng không ai chịu trách nhiệm cả. Thậm chí, nếu họ nhận báo cáo từ người dân, rất nhiều những nhà chức trách đơn giản là không quan tâm. Nói chung, hiện nay là do đạo đức của người Trung Quốc suy thoái khi người dân rời xa giá trị tinh thần, từ bỏ giá trị đạo đức và bất chấp mọi thủ đoạn để đạt lợi nhuận. Do đó, vấn nạn thực phẩm giả tại Trung Quốc vẫn mãi hoành hành mà chưa thấy hồi kết.